dẫn cho anh chị và các bạn là là tôi trong dự án đây anh ơi có cho em vào xem tí đâu không anh không không không được vào anh ờ, bán ờ, xem ờ, mua cái ờ, dự án nhà đây cũng không không được vào anh dạ, à không được à dạ dạ ok anh à không không được vào đúng không anh dạ dạ dạ, dạ cảm ơn anh <laughs> đang ngồi cả mấy ờ, anh em bên kia rồi. anh nha. dự án hay sao mà nó không cho nhân viên vào trong này bán không cho vào là sao thì nó đang xây dựng mà tức là bảo vệ thì nó không cho vào do là tính an toàn về sợ trộm cắp à, sợ trộm cắp các thứ đúng không đúng rồi cái vị trí này là vị trí lốc xe này đang cái chỗ, cái chỗ nhà nhà đang xây đây gì ạ đúng rồi đang xây dựng ở lốc xe chỗ lốc xe đúng không của tháp á, thì nó đang nó làm được tầm hầm và hầm đang rồi. xây sàn tầng 2 hầm đang rồi lên đang lên sàn tầng 2 ừ. à cái khu khu này à, cái khu bên ngoài này có phải của Mường Thanh không anh khu bên ngoài này là đất trống đất trống tức là cái này là, là một cái cái khu đất khác nó không liên Đúng quan rồi, đến cái dự án khu đất rồi, khác rồi. liên quan dự án ok ủa sao xa trên mấy cái nóc nhà này em thấy sắt thép nó có vẻ nó dỉ xét giống kiểu nó xây từ lâu lắm rồi anh cái này là từ Lilama nó xây được trước sau bắt đầu Mường Thanh mới mua lại là cách đây cũng vài năm rồi à. công trình nó bị ngưng lại à, à. tức là cái chỗ đến đoạn này là Lilama họ xây đến đoạn này rồi đúng, đúng rồi. không à. Tức là giờ Mường Thanh bắt đầu là, là mua lại dự làm, án mua lại và làm tiếp từ đây đúng không đúng rồi à, trong khu vực Quê Tôn này là của của của khu vực Quê Tôn là là của Mường Thanh đất của Mường Thanh hết và đất của dự án Mường Thanh phía bên này cái này sau này sẽ quy hoạch là công viên à công cái chỗ cái chỗ sân. Ờ, đá bóng sân tennis thì đây đúng không quy hoạch là công viên cây xanh hết á à. Thank you. đây vị trí bên này vị trí phía gần bờ sông á đấy dạ. là đấy là lốc A rồi. Dạ. còn vị trí ngược lại đối diện á sẽ là lốc lốc B đó vị trí này là lốc AB mà cái cái vòng vuông á mà sát phía bờ sông á thì là à. là lốc A À rồi, cái phía gần bờ sông gần cái hàng rào bờ sông này là lốc A. Đúng rồi, còn úp ngược lại nó hình giống như hình hình chữ V, hai chữ V úp lại với nhau á à, à. thì nó sẽ là là là lốc B. À hai chữ V úp lại với nhau thành hình chữ O đấy đúng không? Đúng rồi. <laughs> cái này là trường uh, Trần Hưng Đạo đúng không? Trần Hưng Đạo. Đi đường này là đi đường đường đường đường phụ của Mường Thanh sẽ ra đường này luôn. À thì nó vòng ra tới đường 30 ra cái chùa Lê Trung Nghĩa được luôn của chợ An Nhơn đó. Rồi rồi rồi. ở đây có có cái trụ đang làm dở này là cái trụ gì đấy cái này là chủ yếu là cái cẩu này để uh, chủ đầu tư đang dọn dẹp mặt bằng của lốc uh, A và B à đây chỗ này em thấy sắt thép để ngổn ngang chuẩn bị làm đấy đúng không đúng rồi ngay giữa cái cầu cầu trục màu đỏ dạ. thì sau này sẽ là con đường chính của của của dự án nó sẽ ngăn cái lốc C với lốc AB ra cái đường chính để mà người dân ta đi vào nữa. À rồi rồi rồi em có nhìn thấy cái đường đấy nó nó thông sang cái chỗ đường trước mặt đường trường Trần Hưng Đạo ấy đúng không? Đúng rồi. Đường ấy rộng phết đấy nhá. đây cái, cái cái đường mòn đấy đúng không đường mòn đấy là đường này đúng là rồi, không sang chỗ rồi. đường ờ, là nó nối ờ, tự, cổng chính của nó là từ Nguyễn Văn Dung quẹo thẳng vào đâm ra tới đường Trần Hưng Đạo luôn là với cái đường đó là đường chính thức để vào dự án Mường Thanh à, ờ. cái khu này có vẻ tương lai này. em có thấy là có mấy cái cái cẩu ở đây rồi nhưng mà không thấy có người đang làm việc tức là giống kiểu là chủ đầu tư là họ chưa chưa xin giấy phép xong hay sao anh chưa xin giấy phép xây dựng xong đúng không nói chung là giấy phép xây dựng thì ờ, tức là giấy phép hay không thì mình không biết nhưng mà chính xác là hiện tại là giấy tờ về pháp lý người ta chưa hoàn thành xong à. nên người ta, ta trước đây thì ta đang thi công thì nhưng mà bây giờ nó giấy phép nó chưa xong á nên dạ. người ta tạm ngừng lại à dạ cái bên ờ, bên chủ đầu tư thì họ họ có ký hợp đồng uh, phân phối với cả cái cái đơn vị nào chưa anh? Nói chung là về chủ đầu tư Mường Thanh thì không có ký cái hợp đồng liên kết sàn nào bất cứ một cái sàn nào hết à. cho đến thời điểm này. À. Ô bảo vậy họ thấy họ đang đuổi ra anh ơi. Ờ, tức là lúc nãy anh nói là không ký tức là họ sẽ không ký với cả đơn vị nào hết hay là uh, họ chưa ký cái mình được biết đó là Mường Thanh từ trước giờ là không có ký liên kết sàn à. mà người ta sẽ bán trực tiếp cho sàn tức là giống như mua đó sàn mua mua qua tức là mình uh, tự bỏ tiền và đặt ví dụ như là 50 căn mỗi căn bao nhiêu á yeah. Dạ. đó ví dụ như là mỗi căn là 50 triệu một căn yeah. Dạ. thì ví dụ như sàn nào bỏ ra là trước thì là mua như vậy từ trước giờ là mình thấy là mình thanh nó làm như vậy nó sẽ à. không có ký Ờ, hợp ờ, nó ký ờ, liên kết sàn trực tiếp giống như những cái chủ đầu tư lớn như ở trong miền Nam này yeah. Dạ. mà nó, nó, nó cũng có nhiều khách hàng rất là băn khoăn và hay hỏi về điều đó nhưng mà tất cả các sàn hiện tại bây giờ là không có cái sàn nào có cái cái liên kết đâu cả cái ký liên kết với cả thành dạ tức là không có sàn nào là được phép uh, được ký liên kết với cả chủ đầu tư Mường Thanh đúng rồi tới yeah. Dạ. tới thời điểm này dạ chưa chưa có đơn vị nào đúng rồi chính xác hơn đúng không ạ ok rồi cảm ơn anh cảm ơn anh Việt nhé cảm ơn anh chị đã xem video anh chị có nhận xét như nào về dự án này thì hãy để lại bình luận bên phía dưới nhé. à, ờ, hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất nha anh chị cảm ơn anh chị rất nhiều